đây là suối này suối rạc đây là suối rạc này đó, các nhà thấy không rồi đó chị thánh qua đây chị thánh qua đây đó các nhà thấy này chị thánh qua đây đó đây đây rồi qua bên này à, qua bên này anh đây anh đang đi qua bên kia cầu tức là anh cũng làm thường xuyên ở đây cho nên anh biết cái cầu này đi được này đó anh biết cái cầu này đi được này anh mang ghép lào luôn đó nha nó qua bên đó rồi qua bên kia bên kia đang à, đang đang à, đang chờ đỡ đấu với tông đang chờ đỡ đấu rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn uh, xe lắp lắp xe bê tông cuối cùng lắp vào xem kỹ thuật người ta lắp như thế nào lại gần xíu Hello cả nhà à, Hôm nay Toàn có mặt tại à, tuyết số 4 và đường Liên xã Ngay ngã tư nha cả nhà Ngay vị trí này Thì à, như cả nhà thấy ở phía sau của Toàn đây là tuyến số 4 này à, Ngay cái vị trí xe á Và có cái đống đất á Là tuyến số 4 sẽ đi ngang qua đấy Là đi đây này cả nhà Đây Thì đây à, hiện tại Toàn đang đi hướng này Là hướng theo đường Liên xã đi ra Cốp Mắt rồi như vậy thì tuyến số 4 sẽ cắt ngang qua chỗ này này cả nhà đây sẽ cắt ngang ngang qua chỗ này cả nhà thấy không ạ à? đây là đất của tuyến số 4 người ta đã đổ như thế này rồi đỡ sau này người ta ban ra thì đoạn này thì chưa làm đoạn này chưa làm à, tôi nghĩ là sẽ giải phóng uh, mặt bằng là giải phóng cái cây á tức là sẽ cắt cây thì lý do cây chưa cắt là ở đây là ừ, toàn nghe nói tức là những anh em chia sẻ lại là do thỏa thuận giữa cái công trình à, nói chung là giữa nhà nước với dân chưa có thỏa đáng cho nên chưa chưa có cách rồi ở đây cũng vậy này ở đây cũng vậy nhưng mà hình như bên này là đã đã đã thỏa thuận được rồi cả nhà dù chưa cắt thôi bên này thì tôi nghe là đã thỏa thuận được rồi à, thì bây giờ chúng ta sẽ đi uh, vào bên trong nha chúng ta sẽ đi vào bên trong của tiếng số 4 như vậy thì à, cả nhà thấy thì ở phía bên bên trong kia là cà phê anh em nha toàn quay rất là nhiều tiếng số 4 rất là nhiều đoạn thì ở à, đây là một trong những cái đoạn mà à, tiếng số 4 toàn đi cập nhật hôm nay là ngày 26 tháng 10 nha cả nhà 26 tháng 10 2022 toàn sẽ cập nhật thường xuyên cho cả nhà trên tiếng số 4 cũng như là tiếng số 3 tiếng số 2 thì toàn sẽ vào review sau tiếng số 2 chắc cũng xong rồi ạ thì nếu như hôm nay mà có thời gian thì toàn sẽ vào tiếng số 2 luôn tiếng số 3 và tiếng số 2 luôn nha cả nhà thì uh, cũng khá lâu rồi toàn chưa có vào tiếng số 2 à, nhà đầu tư nào mà muốn toàn vào review tiếng số 2 thì ờ, comment cho toàn nha thì toàn sẽ vào tại vì từ trước tới giờ toàn ít làm tiếng số 2 á toàn cũng có thấy anh em đang nguồn ở đó nhưng mà cũng ít làm thì bây giờ toàn sẽ review đây như các nhà thấy thì đây đất đã đổ này tí số 4 đoạn này là đoạn cái chỗ cà phê anh em nha ngay ngã tư ờ, đường liên xã nhựa 28m và tuyến số 4 đây chúng ta nhìn xa xa kia chỗ xe toàn đạo là đường liên xã nhựa thì đây mình đang ở trong tuyến số 4 mình nhìn ra rồi thì bây giờ mình sẽ đi ờ, lên trên này lên trên này thì mình sẽ thấy à, công trình đang làm nha đất đã đổ cao như thế này này cả nhà thì à, lúc đầu mình nhìn tức là khi mà chưa đổ đất đúng không thì mình cứ nghĩ ở vị trí này nó bằng phẳng nó đẹp nhưng mà thực ra thì à, ở vị trí này theo mà bán độ cao á thì tiếng số 4 nó còn thấp cho nên người ta họ mới đổ đất nhiều như thế này này cả nhà đổ nhiều như thế này đỡ đỡ mà còn ban ra nữa cho nên sau này á là những cái lô đất cái chỗ đây này những lô đất ở đây thì chắc chắn sẽ là là thấp hơn mặt đường thấp hơn mặt đường nha cả nhà bây giờ đã toàn đi lên à, lên phía trên này không biết là lên được hay không đây được à đổ đất đây cũng khá lâu cũng khá cứng rồi này đã toàn lên được cái phía trên này nè đó bây giờ cả nhà thấy không người ta đổ đất cao ngút trời luôn đó cả nhà thấy này ngày xưa thì mới nhìn đúng không mới nhìn tức là chưa đổ đất như thế này mới nhìn thì mình cứ nghĩ là ở đây tiếng số 4 là là nó cao bằng phẳng đẹp nhưng mà không chỗ này à, vẫn còn thấp độ đất cao lắm nha cả nhà cực kỳ cao luôn cực kỳ cao luôn cả nhà rồi ở đây cái nhà thấy này thứ nhất là đất đổ lên rất rất là nhiều cao cực kỳ cao cái thứ hai là đá đâu cũng đã được đưa vào kìa đá đá cũng được đưa vào rồi ở ờ, mấy cái ống cống mấy cái đớ đó mà đặt cống cống á mấy cái đớ này cũng chưa phải là đặt cống cống mà mấy cái đớ này đỡ đặt cái à, cái đớ cái vòm của ống cống nhà thấy à tôi lót cao xong rồi bắt đầu băng ra rồi xe này vào múc này à, cái nhà thấy không ạ xe này vào múc này cả nhà bây giờ chắc anh em à, đang nghỉ trưa hết rồi chắc là anh em đang nghỉ trưa đây là cà phê anh em này là một trong những vị trí mà ngay thời điểm sốt cũng khá là là đất địa tại vì nó bằng phẳng nó đẹp đó cả nhà hôm trước thì còn có cái lô 10 mét từ cái vách này từ cái vách cà phê anh em này đi, đi ra ngoài này ngay chỗ cái cọc này còn có quay video rồi ạ à rồi hiện tại thì cũng có một kilo 5 mét cho phía phía bên ờ, bên bên này của cà phê anh em à, rồi ở đây đây xe vào múc này nhà thấy không ạ cái này thì nếu mà đi review á thì ờ, lái xe máy đi hợp lý hơn cả nhà chạy thẳng vô đây chạy thẳng ra ngoài kia nhà thấy không đây đây cái đây là hình những hình ảnh mới nhất ở tại cà phê anh em nha nhà đầu tư nào mà hiện tại đang uh, có đất ở đây thì uh, có thể cập nhật cái video này của toàn ở đây uh, đường nó sẽ còn đổ lên cao nữa nha cả nhà chứ không phải như thế này đâu còn làm lên cao nữa cao nhiều lắm ở đây còn cán đất cán đá nữa hiện tại vị trí này thì à, mới à, cắn đá sơ thôi lốp bên kia sơ thôi chưa có làm nhiều giống như ở ngoài kia à, bây giờ toàn nếu mà toàn chịu khó đi bộ toàn đi bộ qua bên cầu kia cũng được luôn rồi cả nhà rồi đây này à, đây là cái xe lưu lưu lưu, lưu đường này xong mới lưu đá rồi cái nhìn cái nhà nhìn lại đi thấy à, đóng đá không bự không cực kỳ bự hồi xin lưu lưu trèo lên đáy lưu luôn á à, tôi không biết là cái đá này có có ha có có có hạ xuống không nhưng mà nếu không hạ mà đỡ như thế này này đỡ như thế này là cao lắm rồi cả nhà à, đỡ như thế này là cao lắm này đúng không đây này cao lắm đó, cao lắm tôi nghĩ là sẽ à, ban ra thấp hơn một xíu chưa biết được như thế nào nhưng mà nghĩ là sẽ ban ra thấp hơn có thể là ban ra giống như bên kia ban ra giống bên kia nhưng mà đất bên kia cao lắm cả nhà chưa hiểu được toàn sẽ cập nhật cái nhà nha toàn sẽ cập nhật cái nhà thường xuyên đó mà cái nhà biết được như thế nào chứ còn nếu như mà đỡ, đỡ đá như thế này nó cao lắm rồi ở đây thì mấy anh à, mấy anh thợ năm anh thợ sẽ đổ đổ những tấm này thì có những đá kia ở trụ bê tông đó hãy đổ những tấm tấm như thế này nè cả nhà mấy tấm này là đỡ đỡ đặt cái đỡ ấy lên đó đỡ mà mình cứ cập nhật mình cập nhật thường xuyên thì mình sẽ hiểu được cái cái cái này mình sẽ hiểu được cái này như thế nào là nhiều lắm này ở gần gần sát quán là có luôn 5 mét hiện tại cũng đang kêu bán như cả nhà bán lỗ lúc là mua 330 rồi bây giờ bán là 300 300 một mét á nhà thấy không hiện tại toàn đi vay rồi thường là đi vay buổi trưa tại vì sáng ờ, là có ờ, làm những thủ tục công việc ví dụ như toàn đọc sách đọc tin tức và nghiên cứu một số cái ờ, thị trường tin tức nghiên cứu thị trường á nói chung là lướt lướt mạng để mà cập nhật thông tin cho nên là toàn sẽ đi review muộn hơn một xíu đây đây xe lưu rồi đây xe lưu rồi cả nhà còn đây là đá chứ đá đá này là đỡ đố mấy cái này chắc luôn này hai là đá này trộn lại với xi măng chứ đá này giống cái cát quá ta đỡ đố cái này hai hai hai hai loại đá này cả nhà hai loại đá này trộn lại giống như bên kia cũng vậy hai loại đá này trộn lại đổ thành cái này <coughs> ở đây à, cái hệ thống cống người ta cũng chưa có đào cả nhà ta mới đổ thôi hệ thống cống vẫn chưa có đào nha ở đây người ta làm ở các khuôn hết này dù toàn đi sớm hơn là chiều chiều toàn ra để toàn quay á, thì mình sẽ thấy người ta đổ ở hôm nào à, thằng canh giờ thằng đi hôm nay chúng ta à, đi như thế này cái này toàn cập nhật những hình ảnh mà mà, mà, mà, mà hiện tại của tiếng số 4 nha hôm nay là ngày 26 tháng 10 2022 nha cả nhà và những ai mà đang có những lô đất ở trên này thì chắc chắn là rất là vui rồi ai cũng vậy tức là đã, đã đầu tư đất ở đây thì rất là vui à mình à, mình có nguồn ở đây này nguồn của ba chị ngang 5m hay 10m nhưng mà chiều chiều, chiều sâu có 18 mét à chiều sâu 18 mét giá cũng rẻ lắm giá tầm 2.6 một lô thôi không một tỷ hai một tỷ ba một lô thôi tại chiều sâu có 18 mét thôi toàn đi xuống cái chỗ cầu hướng người ta làm như thế nào rồi đây là toàn đi cập nhật uh, tiến độ thi công của tuyến số 4 nha cả nhà và từng đoạn nha còn cập nhật từng đoạn đó cả nhà nắm theo một cái series mà Ừ, cập nhật tiến độ của tuyến số 4 á thì à, cả nhà cùng ném nha hôm nay đây là trưa nắng mà toàn đi như thế này nè cho cả nhà cho cả nhà cùng cùng cùng biết thì uh, toàn chịu khó một xíu thì uh, nó có cái lợi như thế này là cả nhà, nhà xem video thì biết được tuyến số 4 đang làm như thế nào và tiến độ tới đâu và từng đoạn luôn cả nhà từng đoạn ờ, tiến độ nó sẽ như thế nào nha à, và nếu mà gặp những công nhân á, những những anh chị em mà đang làm ở đây này thì tổng có thể hỏi một số thông tin và thông tin đó giúp cho mình là hiểu được cái ờ, quy cách của con đường của tuyến số 4 này và cũng như là cái thời gian ờ, hoàn thành tuyến số 4 à, tức là hình thành cái đoạn mà cái công nhân đó họ làm thì họ sẽ, sẽ, sẽ biết là thời gian dự kiến khi nào sẽ hoàn thành thế còn thông tiếng thì toàn ừ, sau nhiều ngày quay video nha sau nhiều ngày quay video thì uh, toàn nhận ra một điều là uh, cuối năm nay và đầu năm 2023 chưa chưa có thể hình thành được chưa có thể thông tiếng được và theo toàn dự kiến ờ, dự đoán á, thì có thể là vào cuối năm 2023 hoặc là lâu hơn có thể là cuối năm 2023 hoặc là ờ, lâu hơn tức là đầu 2024 hoặc là cuối 2024 thì mới thông tiến được nha cả nhà thì cái này là sau nhiều ngày toàn đi về video và toàn hỏi những ờ, anh chị em thì toàn được biết là mỗi ờ, mỗi đoạn mỗi đoạn thì sẽ có cái sự khó khăn riêng và có những cái mất thời gian riêng ví dụ như toàn uh, hỏi cái chỗ cầu thì một số anh nói là uh, sẽ hoàn thành trước Tết, à, bên, uh, Tết uh, Tết dương lịch á, có hoàn thành trước Tết dương lịch trong năm nay này nhưng mà hoàn thành đó là hoàn thành cái công đoạn là lấp dầm lấp dầm đó mà uh, đi qua lại được cái cầu chứ không phải là hoàn thành tuyến số 4 nha cả nhà đó có nhiều cái là mà mình cũng phải hiểu rồi ví dụ như hai video trước thì mình thấy ờ, được là quy cách à, cũng như là cách mà một công nhân họ làm tuyến số 4 họ làm họ làm cầu họ làm đường như thế nào thì cứ mỗi video đó thì toàn gặp mọi người thì toàn sẽ thấy được một cái cái cái cái hay khi mà quay video và bên cạnh đó thì cũng cập nhật được cái tiến độ thường xuyên cho cả nhà cập nhật được cái tiến độ thường xuyên cho cả nhà giúp cho cả nhà là biết được là tiến độ thi công như thế nào và à, hy vọng vào một cái à, thời gian thông tiến gần nhất cũng như là đấu nhựa gần nhất nha cả nhà còn tất cả những cái gì mà lúc nãy mình phân tích thì đó là cái là suy nghĩ của mình và cũng như dự đoán của mình à, có thể là tiết số 4 nhanh hơn sẽ nhanh hơn theo theo theo suy nghĩ của toàn rồi bây giờ cái nhà thấy này à, ở đây xe xe này là xe gì không biết nữa à xe ba đáy đáy đất đáy đá ở dưới nó có cái ấy à, ờ, ở đây thì người ta đang đang móc cống đó ta ở đây người ta đang móc cống này lắc lên đất này lại đây phân chia rõ ràng luôn nha cả nhà phân vâng, chia rõ ràng cái đây là đổ đổ đá mì đá đá mì rồi này còn chỗ này là đỡ làm bồn ho này cho nên là sẽ không có băng này đó, chỗ này đỡ làm bồn ho này đó, cho nên là đổ, đá lên thôi chứ không có băng băng đá này đó có cọc luôn này từ từ mép này này đó, từ mép này qua mép này là 2 mét và sẽ làm cao lên là 55 ở à, đây này, bây giờ cái nhà thấy này ở đây ở đây đầu tiên thì chúng ta nhìn đây người ta đã ngay vị trí này thì bắt đầu móc rãnh này cái bó cống này đây đó đây là rãnh của bó cống này bắt đầu móc rãnh nha cả nhà còn ở phía bên kia cầu là đã đã móc rãnh xong rồi ở đây là xe múc à, xe lưu, sorry <laughs> cả nhà nó lộ, đây là xe lưu, chắc là làm xong rồi cho nên là hiện tại cho xe đứng đây rồi ở xa xa thì mình thấy uh, mấy anh mấy anh kia đo đang đo cũng như là bánh tọa độ hay quá để mình lại lên mình mình vây cái cái đoạn này cho cả nhà lại đây mình vây cái đoạn này cho cả nhà nha đây này ra cả nhà thấy không xe anh này là sẽ à, kéo đất ra kéo đất ra đó mà mà mà làm cho nó nó nó, nó bằng nó đúng với cái ấy đây tức là đổ đất lên như thế này rồi xong cái xe anh tới anh bang bang ra được có công đoạn hết cả nha hay quá à xe anh này là bang còn xe múc kia là múc cái cái cái đất cái dưới kia lên đó. À. này là bang bang lờ bang lờ là cái nhà không đó. À. bang lờ bang lờ tức là có cái móc này, này theo mình thấy là có móc này đó canh nó móc này để mà ban ra ban ra như vậy luôn đó nhà thấy không có móc này nè có cặp này ban ra mà đất này ở đâu đất này là đất cái ờ, xe kia múc kìa đất đất này là đất xe xe xe đó múc á múc múc đó mà lấy cống ờ, rảnh làm cống Rồi ờ, cả nhà thấy không ạ? À? Rất đẹp đúng không ạ? À? đây mình xem là xe anh này nó đang ra thế này nó sẽ có cái móc nó sẽ có móc này cho mình đứng đây một xíu đi mình sẽ thấy à cái này toàn ờ, đi cập nhật ờ, tiến độ cũng như là cái mình thấy được cái thực tế là ta làm như thế nào nhé? là ban đất này ờ, ta ban đấy cả nhà ban đều ra đẹp này cả nhà rất đẹp có cái móc này có cái móc này đó bàn ra đây mấy anh này à, cắm móc nữa này này mấy anh cắm cắm tim đường anh kia là bánh à, bánh bánh bánh tọa độ bánh tọa độ xong kiếm tìm đường mình vào này mình thấy anh này mình coi đây là xuống chỗ cầu rồi này mình đánh tìm đường hả anh này mình đánh tìm hả không phải hả cái này khi nào mình đấu nhựa anh anh biết không à dạ cái này mình thấy là cánh tim rồi này còn à, anh này anh này thì sẽ múc đất ở bên kia đổ qua tay có tim này có tim tim tức là mình thấy ở đây là ờ, đất được múc rồi đất là múc rồi bánh tim hay bánh lờ hả anh mấy anh công nhân này là lo làm cho nên không ấy à ở đây này cả nhà đây mình thấy cào này cào đất ở trên này xuống không biết là cái, cái chỗ này có phải đổ cống không chắc tôi nghĩ đổ cống á người ta cào xuống xong người ta lấy đất người ta đổ bên này à, anh này chịu ờ, anh này làm như thế này lấy đất bên này đổ bên này à, đổ qua đây xong rồi anh à, xe ờ, lúc nãy á bắt đầu ấy là chạy chạy cán qua anh cho bằng phẳng có nhiều công đoạn cả nhà rất rất rất nhiều công đoạn nó đây đây là một trong những cái quy trình này rồi mình chạy xuống dưới kia mình coi thử còn đây là hai anh này thì à, đi đo đo tim này đây mình đang đứng từ tim này đường này đường 42 mét nha đây là tuyến số 4 à, có bờ rộng là 42 mét tính luôn cả vỉa hè nha cả nhà và tổng chiều dài là 8,2 km nói từ à, đường DTP41 đi thẳng vào tới khu công nghiệp Bicamac là 6.300 hecta cụ thể là đi à, cách vào đó đường Đồng Phú Bình Dương đường mạch 65m kết nối từ Bình Dương đi xuống Đồng Phú á đó cả nhà thấy không ạ à? đây là lưu này xe anh à, chia là có xe lưu nói chung là mỗi xe có một cái nhiệm vụ riêng đó, có một uh, công đoạn làm riêng à, mình chịu khó mình đi bộ xa lắm á cả nhà đi bộ mà từ ờ, đường liên xã mà lên tới cái chỗ cái cầu này qua bên kia của đường liên xã nhựa luôn kìa à, là đi bộ xa lắm á ở hỏi chỗ này người ta có làm cầu không ta chỗ này là có con suối này nhưng mà không biết người ta làm cầu chắc không quá. ta thả cống thôi hay sao á lũ dày khi nào bò ờ, lũ đá anh khi khi nào mình bỏ đá mi xuống mình luôn dạ sắp rồi hả đây là lưu đất này cả nhà đó, cái này là lưu đất này Rồi mỗi lần xe đi ngang qua cái nhà thấy rung rung rung rung rung không toàn ở đây tôi thấy rung đất luôn á tức là cái độ nén độ đề của nó cao lắm á cả nhà thấy nhà thái này đi ngang qua mà mép mép ấy luôn này không đầm độ đầm mạnh lắm cái lực nén ở dưới chắc là là tôi nghĩ là là tôi à, không biết ừ, đường vị tính thế nào nhưng mà cực kỳ cực kỳ mạnh cực kỳ đè nén để bây giờ anh nhá ra đúng không giờ anh nhá ra anh không đè nữa bắt đầu anh, anh, anh chạy xuống này đó. à, chạy xuống ấy chạy xuống nó kia mới lưu lên mỗi lần nằm là nó rung rung rung rung ra này à, cái nhà thấy không cái độ rung uh, nói chung là độ chắc nền ở đây cực kỳ cao luôn ở đường phố này uh, à, toàn đi review mấy ngày à toàn thấy um, chỉ có một mình toàn à. đi review uh, tiến độ thi công như thế này thôi đất thì cũng uh, <laughs> không đối bán tại thực ra toàn biết là hiện tại bây giờ thị trường đang đứng đang chậm á cho nên ừ, có muốn bán thì cũng không được tại vì không có ờ, khách không có người mua à, mà lý do tại sao có người mua tại vì không còn tiền để mua nữa à, cho nên là mới không có người mua còn những ai có tiền thì người ta có thể là à, thuộc dạng cá mập hay là những cái dòng tiền mà người ta có thể đầu tư những ờ, những vị trí mà nó nó chưa lên giá giống như ở đồng phú như thế này và có thể người ta đi xa hơn cái là nhận định của toàn hay là cái dự đoán của toàn thôi nha cái phán đoán cũng như suy nghĩ của toàn thôi và nó cũng là cá nhân riêng thôi chứ không phải riêng chứ không phải là là, là áp đặt chung để mà cả nhà à, nghe rồi, rồi rồi như vậy mỗi người có một suy nghĩ riêng như cả nhà ở đây đây là đó hỏi thử trước kia có cái nhà này chỗ này cái cầu nãy giờ mình đo là nữa mình kiểm tra thử đúng không hả anh hả tức là đã đã ái mép rồi nhưng mà kiểm tra thử đúng không đúng không à dạ, đúng hả cái này khi nào khi nào rải đá chưa hả nói chung là đã kém cặp rồi phải đo lại cả nhà to tó đo lui toàn qua bên này thôi coi cái chỗ này là cái cầu hồi xưa là cái cầu có nước chảy qua này nhưng mà thực ra chỗ này chắc người ta không làm cầu người ta đã tính toán rồi bên kia kìa người ta thả cống thôi thả rất là nhiều cống ở đây sau đó là sẽ băng thánh qua chứ không có làm cầu nếu làm cầu thì đã làm rồi hay á cả nhà thật sự là hay á cũng là phương án đâu mà dám ờ, dám tái quá nhiều cầu ngày xưa mình nghĩ là cầu nhưng mà không phải không phải cầu rung rung rung rung rung này cả nhà thấy không đi một phát là độ rúng lún xuống luôn cứng luôn cứng nhắc luôn nó có dấu luôn cả nhà cứ đi là có dấu đi là có dấu luôn này dấu này dấu này nhìn thấy nhìn thấy rõ luôn á rồi bây giờ toàn chịu khó toàn đi thắng qua bên kia luôn cho cả nhà biết là à, từng đoạn như thế nào coi như là đoạn kia làm xong rồi đoạn này ấy toàn bắt đầu toàn từ vị trí đó toàn đi đi về ngược lại <laughs> nói chung là toàn uh, hơi rắn cũng không phải là rắn nhưng mà cố gắng làm sao mà review uh, những cái hình ảnh uh, những video thực tế nhất uh, và theo sự hiểu biết của mình thì mình mình mình nói và mình phân tích trong cái video này thôi ví dụ như vừa công trình như thế này thì mình thấy sao thì mình nói vậy chứ thực tế là mình không biết là công đoạn nó sẽ như thế nào như uh, mấy hôm uh, ở đây thì uh, mấy anh công nhân lo làm á thì mình cũng không hỏi được nhiều thì, uh, hoặc là cái anh uh, anh bán tọa độ á thì anh tập trung anh bán mình cũng không hỏi được thông tin nhiều còn mấy anh mà đo lúc nãy thì mình hỏi được một chút mình hỏi khi nào rải đá thì anh kêu chưa đâu <laughs> tức là còn lâu rồi cả nhà tức là cái đoạn này còn lâu đó đó cái đoạn còn, còn lâu rải đá đó nói vậy thì thì mình cũng đã hiểu là mỗi đoạn nó sẽ có công đoạn riêng và nó sẽ hình thành từ từ đặc biệt cái chỗ đó là có cống chỗ đấy chỉ làm cống là tại vì nó nếu mà mưa thì nó mới có nước cháy còn không mưa thì nó sẽ không có nước cho nên chỉ làm cống thôi không có làm cầu rồi mình đã lên được tới đây rồi theo mình được biết á là chỗ này luôn này cả nhà à, là có nguồn đăng phân luôn á đây luôn này đây này là có nguồn đăng phân luôn á mà không biết là bán như thế nào á mình à, hôm bữa các bạn kia bạn bạn chào cho mình là ba trăm sáu một mét thì à, mình cũng ừ hơi cho thực ra là 360 mà thời điểm bây giờ thì đó ra hàng cũng khó lắm cả nhà căng lắm ấy hy vọng à, sau khi mà là làm đường á hoàn thành á thì à, giá bất động sản tại đây nó sẽ tốt hơn đặc biệt là trên tuyến bốn này tốt hơn và thị trường hiện tại nó đứng á thì ờ, nói nông na là kinh tế khó khăn đúng không kinh tế vĩ mô thì ảnh hưởng chung của thị trường cả thế giới này kia nhưng mà cái mà mình nhìn được đầu tiên luôn ấy cái mình nhìn được luôn ấy thì nó là do những nhà đầu tư đã hết tiền và những cái tiền đó nằm trong đất hết rồi nằm những vị trí khác hết rồi tại vì người ta ôm quá nhiều đó, tức là người ta sẽ không có tiền để người ta ôm nữa cho nên cho dù giá bán có thấp hơn 500 700 à, 300 200 gì đó thì cũng khó có người đỡ mua tại vì không có người mua không có người mua có nghĩa là không ai còn tiền nữa để mà mua thì bây giờ mình đi qua đây thì mình lại phát hiện được là cái à, xe tưới nước đường à, thì sẽ là đây bơm nước cho đá này chắc bơm là cho nó nó, nó mát bơm cho nó mát cả nhà đúng không cả nhà đó, bơm cho nó mát thôi cái nhà ngồi đây ngắm thôi bơm cho nó mát <laughs> thực ra nếu như mà cái xe của mình lúc nãy mình biết đó, mình chạy ở đây xong mình chạy lên đây là chạy được tại mình không biết mình không chịu chạy ở đây là tiếng số 4 này ngay vị trí này là ngã tư mình review cũng rất là nhiều và một trong những ngã tư rất đẹp cực kỳ đẹp gọi là một trong những cái siêu phẩm tại đường phố, tại uh, tuyến đường số 4 và đường liên xã đất 28m và những ai mua đất ở đây thì vào tương lai giá đất sẽ tăng lên rất là nhiều so với những vị trí khác nhìn rất là đẹp nha cả nhà chúng ta nhìn nước này, xe bơm nước này không biết là bơm mấy tiếng sẽ xong mà cũng khá lâu á tôi nghĩ là hôm trước tôi có nói rồi thì uh, mấy đất đá này người ta đổ đây đó, gọi là tập kết xong người ta sẽ băng ra đó, người ta sẽ về, về ban ra trên kia tới tết trên kia đó, hoặc là sẽ có một cái cái xe múc và một cái xe ben đó, xe múc múc lên xe ben chạy tới kia đổ đó đó là những suy, suy đoán của toàn nhưng mà bao nhiêu đá đây thì đá ra ra đây là hết rồi thế, thế không còn nhiều nữa tức là uh, tập quét ở đây sau sau khi mà làm được xong á nó sẽ rải ra người ta sẽ ban ở đây đó là cũng như xong chứ không không đến nỗi mà phải múc từ đây qua bên kia đâu cái là tàu suy, suy luận ờ, đúng có thể đúng hoặc sai mà rồi ngay vị trí này là cực kỳ đẹp nha cả nhà đây là đường liên xã đất 28m từ đây ra ngoài kia khoảng tầm 500m hay là 700m, 800m gì đó đều đẹp hết, vẫn đẹp Ngoài ra, ở đây còn có căn nhà đã được xây dựng Đây là nhà của anh Sơn à, Anh Sơn Hồng Kông Anh Sơn Hồng Kông nha Mình giới thiệu luôn Và ở đây thì mình cũng có quen anh em đây nhưng mà mình đăng quay video thì mình chưa vào có mình có thời gian thì mình sẽ vào giao lưu với anh em rồi đợi mình đi tới chỗ cái cái cái vị trí mà mình tới chỗ vị trí này đây hôm qua mình đứng bên kia mình review rồi thì bây giờ mình tới chỗ đây đứng đây là cả nhà thấy cái độ đẹp của nó biết anh Sơn ờ, có nhà không Chắc có ở đây anh Sơn xây cái nhà này à, gọi là đón đầu nha cả nhà mà anh anh xây ngay vị trí cực kỳ đất điệu luôn rất đẹp cực kỳ đất điệu luôn cả nhà không biết là dưới kia người ta đang làm cái gì bà con đi xuống dưới một xíu thôi đi ha nếu mà đi nếu mà đi như vậy là là là, là dài lắm cả nhà đi bộ mà ờ, kỳ dài luôn á không biết là nãy giờ toàn đi là bao mất bao bao lâu rồi để toàn xem nữa coi nửa tiếng á cả nhà đi bộ hơi từ đường liên xã đó đã là nửa tiếng á ở bên kia người ta đang làm ở kia đó là toàn chạy xuống đang đổ bê tông đổ bê tông toàn chạy ra rồi, đây là đường liên xa đất nha cả nhà. Đây là đường liên xa đất. À, các nhà thấy ạ. À, cứ đi thẳng ra đây là liên xa đất rồi. À, à, ngoài ra thì à, giữa đường liên xa đất và tuyến số 4 thì có những cái nguồn đất ở đây. Đây. Ta có những nguồn đất đây. Rất đẹp đó. Đã phân lô ra rồi đó. Và đã đã được lá đất như này kia. Nhà thấy ạ. À. Rồi bên kia là căn nhà của anh Sơn. Anh Sơn Hồng Kông xây đó đóng đầu. Rồi chúng ta nhìn xa xa ra kia là đường liên xa đất sẽ đi thẳng ra đấy. Đó, đi theo cái tay đấy tức là đường liên xã đất đi, đi ngay chỗ cái mép xe ngay đầu xe để thẳng qua đó đó cả nhà ha đi thẳng qua đó hôm bữa trước toàn đứng bên kia nhìn vào thì cả nhà cả đã nhìn thấy rồi bây giờ toàn đứng đây nhìn vào lát nữa lát nữa toàn đi lên nó toàn sẽ đứng bên đó toàn veo qua bên này cho cả nhà thấy nha cho cả nhà thấy rồi bây giờ toàn sẽ xuống cái kia tại vì trước kia đang đang đổ bê tông à, những cái khoan khắc đẹp như thế này thì không thể bỏ qua được đó. đổ bê tông tức là đổ dầm ngang đó cả nhà đổ dầm ngang á thôi hôm nay toàn chịu khó toàn đi bộ đi chịu khó toàn đi bộ cả nhà xem mà thấy à, thấy cái độ nhiệt tình của toàn á nhớ cho toàn một like đăng ký kênh một chia sẻ nha cả nhà thì uh, toàn sẽ ra nhiều video hơn cho cả nhà cùng xem đây xe kia đang đổ bê tông đá đây đá đây mới à, đổ hình như mới đổ gì à? không biết là video trước Tùng quay có chưa hình như có rồi sao cái nhà có rồi á mà đá này đã chuẩn bị băng là lớp 2 cái này lớp 1 băng rồi này chuẩn bị băng là lớp 2 lớp 3 ba lớp sau đó là đổ nhựa thực ra mà khi mà thi công một con đường á thì đã tính toán về độ cao à, thứ nhất là tọa độ vị trí của con đường đi qua cái thứ hai là độ cao độ cao của tuyến đường á thì sẽ lấy một cốt chứng còn nghĩ lá cốt trứng là thường là lấy ờ, đường DT741 đó, đó là lá cốt trứng đi xong rồi sau đó mới bắn vào bên trong này thì sẽ có máy móc bắn tọa độ hết á cả nhà cái này là tim này đó, cái này là tim này đó, cái nhà thấy không đó, cây này là là, là tim chúng ta đi xuống này chúng ta thấy đổ bê tông hôm bữa trước là mình hỏi à, mấy anh công nhân bên kia thì bánh công nhân nó là thứ hai đố thì hôm nay là thứ tư tức là tầm khoảng 2 ngày à, vì bây giờ người ta đang đố này hôm kia toàn quay thì người ta đang làm ta đang làm khuôn đố bê tông thì ngày hôm nay là đố này cả nhà cũng hay tức là toàn vô tình thì toàn đi xuống đây toàn không có ý định là toàn sẽ quay đoạn này đâu nhưng mà toàn đi bộ đó. toàn đi bộ khá là dài từ đường liên xã nhựa mà đi bộ vô tới đây tính tới giờ là 30 phút mà trời đang rất là nắng hiện tại đang là chắc tầm khoảng 10 giờ hoặc là 10 giờ 30 giờ đó nhưng mà thôi vì một uh, những cái video cũng như là những cái hình ảnh mà cập nhật lại đó sau này sau này có muốn cũng không có nữa tức là sau này muốn muốn muốn tìm lại cũng không có nữa nhưng sau này mà khi mà đã hình thành rồi cái nhà sau này cứ hình thành rồi ấy, đố nhựa rồi dân cư vừa ở rồi á thì thì nếu mà ai mà có muốn tìm hiểu lại á thì có thể xem lại cái video của toàn nha Toàn nghĩ chắc không vài ba năm sau thì video của Toàn vẫn có thể có tác dụng đó mà à, chúng ta tìm hiểu tư liệu. À, chúng ta tìm hiểu tư liệu, tài liệu. À, chúng ta nói về à, lịch sử hình thành à, của tiếng số 4 nói riêng và các tiếng tạo lực nói chung. Bên cạnh đó là sự phát triển của huyện Đồng Phú, à, khu công nghiệp ừ, Đồng Phú, à, các khu công nghiệp cũng như là khu công nghiệp BKMX à, nói chung. Đó, <laughs> đó là tổng phân tích như vậy. Hy vọng là sau này sẽ, sẽ sẽ được uh, nhiều người họ họ xem ờ, họ biết tới uh, uh, những cái hình ảnh mà bây giờ và ngày hôm nay toàn quay cũng như là những video trước đây toàn quay trước đây toàn quay rất là nhiều cho nên sau này cả nhà muốn tìm hiểu thì có thể cứ lục lại kênh của toàn là toàn thịnh phát kênh của toàn là kênh toàn thịnh phát nha cả nhà số điện thoại là 0972 332 891 để mà xem lại để mà xem lại hết đây mình vào đây mình xem này ở đây là mấy anh à, kỹ sư công nhân đang đổ đâu còn đây không được anh Tiến đang điều khiển này. nên mình đấu dầm hả anh mình đấu rồi à, không bao lâu nữa là xong à còn xe nữa hả cái nhà thấy không hiện tại đang đổ này đang đổ bê tông á cực kỳ là là là, là hình tráng đúng không à, mấy cái dầm mà, mà phía trước kia đổ trước á, thì đứng bên kia xe, xe, xe, xe bê tông này này đứng bên kia đổ qua còn à, hôm nay mà đổ dầm bên này thì xe, xe bên này đó, xe bên này đó cả nhà thấy rồi đó hiện tại thì à, cái dầm này chuẩn bị đổ rồi à, sau khi mà hình thành thì người ta sẽ à, lắp những cái dầm cái dầm dọc và người ta nói là từng nhịp từng nhịp đây rồi xe này đổ xong rồi xong rồi đi đó, xe khác vào nắng thì nắng luôn tôi nghĩ là xe kia nữa đó mỗi xe đó chắc tầm 30 phút không hay là 20 phút hôm trước ờ, cách đây hai ngày cả nhà thì cái nhà toàn lại đang tuần review thì cái nhà thấy ờ, à, cái nhà thấy là là là là đang làm vẫn khuôn nhưng bây giờ đang đang đang là đổ bê tông cái toàn đứng xa xa ra cho cái nhà thấy cái này mình đổ máy xe vậy anh năm xe hả cái xe kia xe cuối vậy hay là xe thứ mấy rồi à xe cuối hả một xe vậy là mấy khối 10 10 khối 5 xe là 50 khối thấy cái dầm nhỏ nhỏ mà gơ hay à chà anh biết cái này à, khi nào mà mà nó nó nó lắp nó kia qua đây luôn ờ, không bao lâu nữa là, là lắp tới đây tùy à. tùy vốn tùy vốn hả à? à, vốn vốn giờ nhanh thì thì sẽ làm nhanh hả mà ở đây người ta chắc là người ta rót vốn hết rồi mới làm ấy chứ đó em không biết do sếp à, à. đó mà làm xong cầu này chắc còn lâu đúng không em nghĩ còn lâu quá tại vì còn còn nhiều đoạn nữa lắp cái dầm kia xong rồi còn đổ bê tông ở trên nữa mà đâu phải đi ái đâu đánh cơ thiệt kìa đang chờ xe bê tông kia xuống nha cả nhà năm mươi khối mươi khối cho một cái à, cái đà ngang ở giữa ba cái đà ngang tức là một ừ, một nhịp hai nhịp ba nhịp cái này phải, phải gọi là cái gì ta tức là một cái hàng trụ như vậy á thì sẽ có cái ba cái đà à, thì cái đài giữa đây là 50 khối à, hôm nay mình được biết thêm một thông tin nữa. khá là hay mình đứng đây cho cả nhà xem không được cái nhà không được à, sau khi mà đổ xong rồi cả cả rứa thì sẽ cả rứa ở đây thôi mình đứng chỗ đây đi hôm nay toàn chịu khó toàn đứng đây toàn chờ đổ bê tông rồi cả nhà <laughs> rảnh quá đứng đây chờ đổ bê tông à, đây là suối này đây là suối này suối rạc đây là suối rạc này các nhà thấy không rồi đó chị thấy qua đây chạy thẳng qua đây đó, cái nhà thái này chạy thẳng qua đây đó, ra đây rồi qua bên này đó, qua bên này anh đây anh đang đi qua bên kia cầu tức là anh cũng làm thường xuyên ở đây cho nên anh biết cái cầu này đi được này đó anh biết cái cầu này đi được này anh mang ghép lào luôn đấy nha đó, qua bên đó rồi qua bên kia anh kia đang à, đang đang à, đang chờ đỡ đấu với tông đang chờ đỡ đỗ rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn uh, xe lắp lắp xe uh, bê tông cuối cùng lắp vào xem kỹ thuật người ta lắp như thế nào lại gần xíu ở ờ, người ta lắp này à, trước khi lắp thì người ta sẽ ờ, đo mẫu còn nhớ rồi hồi trước tuần cũng đi phụ hồ cái thời gian mà đi ờ, đi đi học á còn học trường trung cấp xây dựng á đi, đi phụ hồ thì có có có đồ mấy cái đó là cái nén nữa mà thư mẫu đây mấy cái mẫu này hiện tại đang đang có luôn này đó, đang thư mẫu hiếm lắm là mới gặp được một một một một lúc đổ bê tông như thế này cả nhà hiếm lắm này có mát có tông luôn có mát chỗ này kia sau này mà cả nhà muốn tìm hiểu lại á thì có thể là xem là video của toàn á lóc rất rất là ý nghĩa lắm á cả nhà toàn nghĩ như vậy rất là ý nghĩa lắm á bây giờ mình ừ, nó đang là hiện tại á nên mình chưa có thấy được những tư liệu này kia sau này sau này muốn tìm hiểu lại những tư liệu là là à, muốn tìm hiểu là tư liệu là là là video của toàn là một trong những tư liệu mà thực tế nhất luôn á ở đây toàn không có bàn vừa bắt lòng sáng nha ở đi review tiến độ thi công rồi à, rồi đắp vô đáy vô à, đáy vô rồi đây người à, đổ ra người ta lấy mẫu